chào bà Mỹ nhá dạ rồi wow. cả cộng đồng chào gặp chú ba người à, người phụ nữ thứ hai chắc chắn là Mỹ rồi <laughs> dạ, chắc chắn cảm... rồi chắc chắn rồi Việt Nam ta phải lên ngôi rồi <laughs> hôm nay à, hôm nay là chủ cũng định là lên truyền hình đâu nhìn thấy đâu bởi vì thế này chiều nay là chú mới rơi cái tổ ong ở đằng trước cửa ấy Nếu vào trong nhà nó trột ngay một cái một con ong cắn vào đây sắp dạ. cả mắt vào đây rồi <laughs> bắt đầu bắt đầu làm cơ rau ăn thì mang cái à, tổ ong ra để lên trước nhà để mà đón lộc ừ. dạ có giờ lộc để mà, <laughs> mà chuyển nó vào cái chỗ vị trí tốt hơn thế là nó cắn cho một cái rồi <laughs> dạ. rất cảm ơn Ami cho uh, chú được à, vài lời chia sẻ mọi người thì uh, lúc đầu cũng chưa định là làm cơ quan đâu cũng nghe cũng nghe đến là bốn năm tháng cũng nghe bốn năm tháng liền nhưng mà tỉnh chủ thì cũng người rất là cẩn thận phải xem đi xem lại đọc đi đọc lại kỹ và sau đó thì chú quyết định làm nhưng khi quyết định làm rồi thì chú phải quyết tâm nghe thôi như thể hiện những bài hát của chủ viện đấy không khác một tí nào cả nếu như ai chú ý cái lời bài hát đấy không thừa một cái chữ nào cả cho nên là bàn để chăm đi kết nối này tôi ngồi chết cùng tôi ngồi chia sẻ này cả cộng đồng vui vẻ lan tỏa cờ rau ăn bất kỳ bạn là ai cộng đồng có thế vàng thì cả cộng đồng thế vui bất kỳ bạn là ai chỉ cần bạn chăm chỉ nhất định bạn thành công bất kỳ bạn là ai cả cộng đồng chăm chỉ cả cộng đồng thành công thật ra là à. một cái một cái nói lấy cái công việc của ta cả không có thêm thế nào cả đầy đủ đâu ấy đó ừ. vậy thì là ờ, do nó không đam mê các cái ba thì chú có soạn nhạc với cái đó để mà thỉnh thoảng ấy thế thì à, trước lúc mà vào thôi thì cũng là làm như thế nói thật với anh lý với các bạn mình rất chăm làm nhưng có lẽ là vì cái tuổi cao quá cho nên cũng không chạy không kịp bằng các bạn được <laughs> bây giờ <laughs> bây giờ chỉ là director thôi nó phần đầu nó hái sao được tới <laughs> thế thôi chứ mà chắc chắn rằng là thế này ai cũng thành công cả thì à, am đi thì mọi người phải đi đi còn vài một hai ba năm rồi thì đây chắc là chúng và mọi người cũng sẽ thành công cũng lên này vì chúng nghĩ rằng bất cứ ai mà vào đây cũng đều thành công cả đó là thế chỉ cần chăm chỉ là thành thành công chứ có thể nói là nhiều người bảo ơi chị, này giỏi cô kia giỏi anh kia giỏi theo chủ trả có ai giỏi cả chú nhìn những người cấp cao hơn mình là những người đi trước mình nhìn những người mà cấp cao hơn mình chứng tỏ họ chăm chỉ hơn mình thế thôi chồng mình chưa được thì họ là vì mình chưa chăm chỉ cứ tập trung một trăm một trăm thời gian vào cứ như a mỹ không phải là còn nhiều khi a mỹ còn chia sẻ là còn hơn cả một trăm phần trăm nghìn phần trăm thế thì mình lên được như thế à, thế thì là cũng chia sẻ mọi người là lý do là mình vào cái ăn là, là cái chỗ đó còn khi bước, bước vào cho nó ăn thì cũng nói thật thì mọi người là bây giờ kể lại cái chuyện cũ này hay thì thật ra thì chú thì cũng uh, cái gia đình là cũng không làm vì con cái nó cũng không cho làm con cái bảo là thôi bây giờ bố phải nghỉ ngơi bố việc nhà cái bố đi thăm đi chơi này cho vui mà sau đó thì là uh, con cái một đứa nó cũng ngăn ngăn cản ngăn cản chú rồi sau khi chú làm thành công làm thành công rồi thì, lại, thì lại bằng bằng một các cái biện pháp nữa các con bây giờ thì các con lại là đồng tình với chú không này còn một cô con gái thì cũng đến manager hai sao hai ba sao rồi ừ, đấy thì cả nhà là đều là đều đều là vui vẻ ừ. đấy. thì uh, cái quá trình mà làm thì cũng vừa là khó khăn và cũng là vừa vừa là thuận lợi thuận lợi ở chỗ tức là do mình cũng là quan hệ được rộng rãi cho nên à, những người mà mình vào thì họ thấy là ừ, nếu mà à, ba vào được thì bọn mình cũng vào thế thành ra cái tuyến của chú ấy thì phần nhiều là cũng rất nhiều người là ở cái tuổi cùng lứa lứa với chú cả hoặc là thua chú chừng một hai ba tuổi gì đó thì vào sau khi vào rồi thì những người đấy thì người thật với ami vào với mọi người thì chú có một mục đích của nó này khi đâu họ chưa hiểu cái văn lắm thì những người này vào đấy một cái tác dụng rất lớn giả sử như anh hoa văn chẳng hạn đó này rồi là anh kim chẳng hạn bên tổng cục an ninh chẳng hạn rồi thì một dọc cả anh ấy à rồi mấy cái bốn năm người ở bên chỗ giáo sư tiến sĩ ở bên chỗ học viện hồ chí minh người ta vào cả nhưng nếu mà chỉ có những người như thế theo bảo là ô thế tài không ấy uh, làm uh, học nhiều làm nhiều mới làm được chứ mình cũng làm được thế nên bên cạnh đấy thì tôi cũng có rất nhiều người họ là chỉ là những con người rất bình thường những cái người mà họ làm đi chợ đi mua thì những cái người mà à, có thể nói rằng là quá cả cái quá trình vừa rồi là họ không gặp may mắn trong cái cuộc sống thì bây giờ là vào đây cũng là thành công cả riêng cái thuyền của chú thì là chúng là manager thì cũng đông thì có là trước đây đấy tớ thì chứ còn là chúng là manager thì phần nhiều là, là các bạn là đạt được cả nhiều người rất quyết tâm đặc biệt nhất là có một chị là chị à, còn hơn chú đến 6 tuổi cả à, hơn chú đến 6, 6 tháng thế mà chị ấy chị là chị làm có hai tháng thôi mà chị đã có đến mấy chục tiệp một luôn chị ấy là chị ấy là chị tên là chị Minh chị ấy là à, được giải thưởng Hồ Chí Minh giải thưởng nhà nước về nghiên cứu khoa học chị là tiến sĩ à, chị chị là tiến sĩ khoa học một trong những người phụ nữ rất nổi danh và chị là chị khi mà chú trao cái cơ hội này là chị nhận thức ra ngay và chị làm và sau đó thì chị cũng là đi truyền cho mọi người đấy thì người ta nữa là vì nói chúng là à, qua quá trình mà làm à, hơn một năm rồi thì chúng thấy là đấy là một cái cơ hội tuyệt vời mình à, tuy nhiều tuổi rồi mình thì là cũng không tham gia được nhưng cuối cùng nó đến thì mình cũng chớp lấy và sau đó thì mình cũng đã có một cái khoản tiền chất từ khác và mình cũng như như, như ami của những mọi người thôi là vừa rồi thì cũng được cái khoản tiền này thì cũng là đưa về sửa lại đường xã cho quê hương thế thôi thế chú thì <laughs> tuổi thì nhiều thôi được đông nào thì cũng về làm từ tiền là chủ yếu thì cũng à, nhân à, ami còn chiều cổ đến à, chú ba là nhân dịp có cái thời gian dài thì nói chuyện trao đổi và vai cấu như thế vừa rồi là một trong những cái là chú rất ước ao là được đi Dubai thử thế nhưng mà vừa rồi thì cũng không may là cách đây khoảng hai tháng cái quả tím của chú nó cũng được tốt lắm thì hiện nay vẫn đang theo dõi cho nên là chưa đi được à, đó thì yeah. Dạ. lần khác thì là sao vậy thế thiết thắng ừ. lắm rất muốn đi ấy nhưng mà vì cái quả tím nó không được tốt cho nên là chưa đi được <laughs> và thứ hai, những cái dịp này thì cũng cho mình à, gửi lời chúc à, A Mỹ và chúc tất cả mọi người mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc vượt qua đại dịch và thành công nhất là trong cái giai đoạn này đặc biệt nhất á, là mình rất được ao là Việt Nam chúng ta thế một người phụ nữ nữa để lên đến ngai vàng đó chính là A Mỹ <laughs> dạ. <laughs> chúng ta mọi người dạ, cảm dạ. ơn nha dạ dạ rồi ami ami cảm ơn chú ba rất là nhiều ạ à. À, không phải là riêng à, người phụ nữ ami không mà tất cả à, những chị em phụ nữ ở đây của chúng ta đúng không nào <laughs> gọi là phụ nữ vùng lên đúng không ạ à? chúng ta sẽ cùng à, à, các anh đúng không ạ à, cùng các anh sẽ à, gọi là chiến đấu để mà mình à, gọi là trở thành những cái người à, à, thành công à, như trước đây thì chúng ta chỉ nghe là chỉ có những là những anh đúng không ạ à, những anh thành công thôi những ngày, ngày hôm nay thì những chị em phụ nữ của chúng ta cũng phải thành công đúng không ạ tuyệt vời vừa rồi chú ba cũng chia sẻ đúng không anh chị hiện tại là chú ba đang là director đang là director một sao sắp lên hai sao rồi đúng không ạ <laughs> và ami rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của chú ba rất là nhiều ạ à. rồi có anh chị em nào muốn hỏi về